dạ một mối tình là được 6 năm ạ à. còn có một cái tình khác nữa là nó học sinh thôi là cái đó à, học dạ. sinh rồi dạ. cái 6 năm đó là yêu sâu đậm rồi đó nhưng lý do tại sao mình chia tay do à, bạn nó giận suốt một lần giận là phải giận là một hai tháng 6 năm chứ tính ra chắc quen được 3 năm còn lại là thời gian chặn hết à cô nào mà giận dữ vậy trời dạ vậy thì dạ. Ờ, giận biết rồi thôi giận luôn hả dạ, hay là giận... tự em rút lui giận là giận luôn đấy em đợi có có trả lời nữa không thì cũng cả năm nay đã không có thấy nói gì nữa trời đất dạ. ơi rồi chia tay lâu chưa dạ cũng cả năm nay rồi năm nay rồi hả Xin chào uh, ờ, MC Huyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan, xin chào quý vị khán giả đang có mặt trong chương trình ngày hôm nay và xin chào nhà trai. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Viễn, em sinh năm 1992. Em đến từ Bình Thuận, hiện tại thì em đang làm ờ, việc tại Biên Hòa nhưng mà em sinh sống tại ờ, Thủ Đức. Và công việc hiện tại của em đó là nhân viên thiết kế thời trang và bên cạnh đó thì em cũng có tập thành kinh doanh online. Mời nhà trai. Dạ em xin chào quý vị khán giả, chào chú Huyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn gái bên kia Em à, tên à, Đồng ạ, à. năm nay 30 tuổi, em à, làm nghề xây dựng ạ. À. Nghề xây dựng là tức là em làm kỹ sư xây dựng hay là thiết kế hay là làm thầu xây dựng hay làm gì? Cụ thể á? Dạ làm hết luôn ạ. À. Làm hết luôn hả? Dạ. Là cái gì cũng làm được hết? Dạ đúng. Tức rồi. là em học trường gì ra? Dạ em học trường Bách Khoa Bách Khoa ra dạ. à, Rồi kỹ sư xây dựng đó Dạ Hiện nay mình làm cho công ty nào hay là công ty của mình? Dạ hiện tại thì em cũng có mở công ty nhỏ nhỏ để tự làm đó chú À Dạ Mở công ty riêng mình luôn ha dạ dạ dạ rồi ưu điểm khuyết điểm của đồng là gì dạ ưu điểm của em là có chí chịu khó chịu cực chịu khổ thì tốt lắm mà nhược điểm là công việc hay là trong tình cảm thì em cũng hơi vội vàng hơi vội vàng dạ lý lịch trích ngang của đồng bên đây là vậy đó mời nhà gái ưu điểm của mình là gì cưng dạ ưu điểm của em đó là em là người vui vẻ hòa đồng à, em khá là tự lập á với lại là em ờ, thích sự gọn gàng sạch sẽ còn ừ. cái nhược điểm của em á là em ờ, nấu ăn không có được ngon với lại em có một cái tính rất là hay quên á bên cạnh đó thì em có một cái nhược điểm á là em ít khi nào mà em tâm sự với để mở lòng tâm sự với ờ, những cái câu chuyện cá nhân của mình á dù vui hay là buồn em cũng đa số là em để trong lòng ạ à thôi cái đó khi nào mà sau này mình có bạn trai á cái người bạn nhiều khi đó nhiều khi cái người bên kia sẽ là cái người mà để cho em mở lòng ra nhiều hơn thì sao thật ra bên nhà gái rất là gọi là lanh tự tin nha lạc quan luôn á dạ, bên nhà trai hơi à. hiền nhút nhát chút xíu nhưng mà cũng rất là bản lĩnh luôn em trai mình có mấy mối tình rồi dạ cũng có một hai mối tình rồi ạ à. một hay là hai hay là một rưỡi dạ một mối tình là được 6 năm ạ à. còn có một cái tình khác nữa là nó cái học sinh thôi là cái đó à, học dạ. sinh rồi dạ. cái 6 năm đó là yêu sâu đậm rồi đó nhưng lý do tại sao mình chia tay do uh, ờ, bà nó giận suốt một lần giận là phải chặn là một hai tháng 6 năm chứ tính ra chắc quen được 3 năm còn lại là thời gian chặn hết à cô nào mà giận dữ vậy trời dạ vậy thì ờ, dạ. giận biết rồi thôi giận luôn hả dạ, hay là giận... tự em rút lui giận là giận luôn đó em đợi có có trả lời nữa không thì cũng cả năm nay đã không có thấy nói gì nữa trời đất dạ. ơi dạ. rồi chia tay lâu chưa dạ cũng có năm nay rồi năm nay rồi hả mình còn nhớ gì ờ, về bóng hình ấy không dạ, cũng còn chút đỉnh thôi à dạ. còn chút đỉnh nha à, còn nhớ chút đỉnh là, là lên đây không được nha để tôi qua tôi ngó nghe chút đỉnh là nhà tôi... gái qua liền đó dạ, dạ chào bạn mình còn nhớ chút đỉnh là sao có còn vấn dương không dạ không à giống như phép chia đó chị chia hòa chia hòa để nó dần về không chứ không bằng không được á <laughs> bây giờ ví dụ người ta kêu uh, ta có ý người ta quay lại rồi sao dạ không chắc không đâu ạ dạ không đâu ạ à, là sao là tức là biết chắc là người ta sẽ không bao giờ quay lại hay là người ta quay lại mình vẫn từ chối dạ nếu mà đã không nói chuyện một năm rồi thì có quay lại thì em cũng dạ có quay lại thì em cũng vẫn không đồng ý đúng không rồi tức ok là chỉ nhớ về một chút cái kỷ niệm ngày xưa thôi. thôi phải rõ ràng vậy thì tôi mới chịu tôi mới gả gái qua cho chứ <laughs> mình gặp người lớn hay gặp bạn gái mình đừng nói là mình còn nhớ người xưa nha đúng rồi nhạy cảm lắm à. đó mà cái cô này lại là cái người không có chia sẻ về những cái tâm tư tình cảm của mình nữa thì cô sẽ ôm cái nỗi buồn đó trong bụng hoài đó dạ dạ nhớ nha dạ rồi bây giờ mình sắp tới mình có người yêu mình mong muốn người yêu mình như thế nào nè dạ người yêu à, à hiền biết chăm lo gia đình nhìn có duyên có, có duyên, duyên. À? cô dạ. này có duyên lắm dễ thương lắm ừ. lanh lẹ người nhỏ nhưng mà cái gì nó cũng kiểu như nhỏ nhỏ nhỏ cho nên là cái gì nó cảm giác nó dễ hoạt động dễ sinh hoạt nhanh cái gì cũng nhanh, nhỏ nhanh. nhỏ nhỏ là sao cái người á mắt mũi miệng cái gì cũng nhỏ à dạ nghe tôi tò mò ta à để coi có gì nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ gì cũng nhỏ nhỏ chút nhỏ nhỏ ha nhỏ nhỏ xinh để qua xinh. kiểm tra nhà gái coi sao nha à dạ, chào, cô gái nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương ha nãy giờ nghe bạn trai bên kia có mối tình 6 năm rồi có ý kiến gì không có sợ là quay trở lại với mối tình nữa không ờ dạ anh là đối với cá nhân em á ừ. ví dụ như khi mà cái người đó mà họ ra họ quen mình mà họ ra đi á thì mình nghĩ là kêu như là hết duyên thôi tại vì em cũng là một người suy nghĩ lạc quan á em suy nghĩ tích cực thì um, cái chuyện gì đến thì nó sẽ đến ví dụ như mình cũng không thể nào mà mình buồn vì một cái người đàn ông mà họ đến với mình mà họ rời đi được à, cứ suy nghĩ lạc quan tích cực hơn tại vì mình nghĩ rằng là mình còn rất rất là nhiều những cái việc mình còn phải làm phía trước hơn nữa hơn là cái việc mình ngồi đau buồn vì một cái người đàn ông mà khi họ đến mình họ rời đi hay quá ừ. chứ em đã trải qua mấy mối tình rồi? À, dạ em đã trải qua ba mối tình ạ ba mối thì nó ừ, kinh nhỏ nghiệm nhỏ ha. mà yêu dữ dạ. <laughs> Thôi nhỏ mà yêu quá ha ừ. <laughs> Mối dài nhất là mấy năm? À, mối dài nhất của em đó là gần 4 năm ạ Ồ nhưng tại sao lại chia tay? Thì kiểu như là tụi em cũng quen nhau một cái thời gian á Thì xảy ra nhiều cái xung đột và tại em cãi nhau nhiều á và cái thời điểm đó thì bạn cũng có người mới chính là chính vì vậy mà tụi em quyết định là dừng lại để cho cả hai tìm một cái đối tượng phù hợp hơn dạ chính ra cô gái bên đây à, lạc quan hơn à, gọi là trải nghiệm nhiều hơn mạnh mẽ quyết mạnh đoán mạnh mẽ quyết đoán hơn chàng trai bên kia nữa đó ha mình mong muốn một người yêu lý tưởng của mình như thế nào em thích cái người mà người đàn ông mà người ta có cái trái tim chân hậu á với lại em thích là cái người đó họ cũng yêu động vật giống như em tại vì em là cái người mà em thích chó với mèo em thích dữ lắm ừ. cho nên là em cũng mong muốn họ ừ, cũng, cái sở thích giống như mình luôn. dạ em thích cái người bạn trai họ có cái sự tôn trọng cũng như là cái sự tử tế trong trong tình yêu á và có cái tinh thần trách nhiệm trong công việc cũng như là cái cuộc sống luôn ừ. à, bên cạnh đó thì em cũng hy vọng rằng là cái người bạn trai của mình đó người ta sẽ cùng với mình chia sẻ những cái à, những cái công việc trong cuộc sống như là công việc nhà chẳng hạn hoặc là chia sẻ những cái buồn vui trong cuộc sống rồi nhà trai đáp ứng được bao nhiêu phần trăm có nhà nuôi chó mèo nào không dạ em thì khoái chó mèo lắm nhưng mà em lên đây thì không có nuôi ạ à. có yêu, có, chó, yêu mèo, chó mèo mình à? yêu động vật lắm <laughs> rồi bây giờ à... chúng ta hỏi người thân thôi đúng rồi chứ... mình gặp người thân đi dạ em gái đi với ai cưng dạ em đi với lại em gái của em ạ à. dạ xin chào chú Minh Linh xin chào chị Ngọc Lan em là Vi em gái của chị Viễn hồi nãy giờ thêm quan sát thì em cảm thấy anh này cũng có khá là nhiều điểm tương đồng với chị của em ạ à. em hy vọng là hai người đã gặp nhau ở đây thì À, em mong là anh chị sẽ cho nhau cơ hội để có thể tìm hiểu nhau hơn. Nếu mà mình hợp thì mình có thể đi đường xa hơn, còn nếu không thì mình có thể làm bạn bè trong công việc cũng được ạ. Rồi, cảm ơn em gái. Dạ em đi với em trượt ạ. Xin dạ, chào chú Quỳnh Linh, xin chào Diệp Lan. Em là Tinh Đông, em em có đồ có đồng. Thì em nãy giờ em cũng thấy thì, thì à, chắc thấy chị bên này cũng có nét thì cũng à, nhiều điểm tương đồng. Hay em thấy thì chắc nhà chị cũng cũng thể hợp nhau à hợp nhau hả thôi bây giờ mình cho họ gặp nhau biết đâu sẽ có hỗ trợ hai bên để chúng ta cùng tiến tới một hạnh phúc mở Đó Dạ, em cảm ơn anh ạ. À. Dạ em cũng có món quà dành cho anh đó ạ. À. Dạ em cũng có món quà dành cho anh. Cảm ơn. Dạ. Em à, nhìn chàng trai này thấy sao? dạ em cao thấy... ráo đúng với tiêu, chuẩn của mình không dạ đúng ạ thấy ảnh cao ráo ạ ừ. còn em trai nhìn em gái coi thấy sao dạ bạn gái là dạ, dễ thương mignon rồi bây giờ mình về vị trí đi cho em hỏi là cái người mẫu lý tưởng của anh á mà anh cảm nhận là như thế nào có giống em không à giống em <laughs> ví dụ như mà anh có bạn gái thì anh sẽ có một cái mục tiêu gì trong cái tương lai sắp đến và khi anh kết hôn thì cái mục tiêu của anh tiếp theo nó là như thế nào chung là anh là anh có chí lắm mục tiêu của anh cũng cũng nhiều thì trước mắt là anh có mỗi công ty là thực hiện mục tiêu mục tiêu nhỏ trước dạ xa hơn nữa là anh muốn là về quê quê anh ở kiên giang á thì không biết là như em thì có về làm dâu được không có nghĩa là ví dụ như mà khi mà anh lập gia đình và anh kết hôn á thì anh mong muốn là cái người tương lai của anh là sẽ về quê đúng không đúng ạ đúng rồi đúng rồi à. thì thật ra cái vấn đề làm dâu á thì nó sẽ phụ thuộc vào nhiều cái vấn đề đó mà anh tại vì nhiều khi nó liên quan tới ví dụ như về quê thì phải liên quan tới công việc và tất cả mọi thứ ừ. rồi anh có đảm bảo là khi em về quê thì anh có thể lo cho em được một cuộc sống nó gọi là ổn định không em không cần phải giàu có em chỉ cần cuộc sống nó ổn định thôi tại vì cái ngành của em á khi mà về quê thì nó rất là khó làm dạ em có sợ khổ không khổ thì em không sợ khổ nhưng à. mà à, ờ, em mong muốn là cái người mà họ đồng hành với mình á họ sẽ mang lại cho mình cái cảm giác gọi là mình khổ nhưng mà mình sống không có khổ có à. nghĩa là cái tâm của mình á nó vui vẻ lạc quan thì anh có làm được cái điều đó không được em dạ. chắc chắn được <laughs> được là được nha chứ không phải lên sóng truyền hình kêu dạ được nha <laughs> hay đó tức là mình sống có thể khổ nhưng mà cái tâm mình đừng để tâm mình khổ là được dạ bây giờ hẹn hò thế nào các bạn ví dụ như anh bình thường đi làm á anh à, anh làm anh có hay tăng ca không à quên anh là chủ mà hả à quên anh là chủ mà hả cũng dạ. tự làm làm đêm nhiều lắm em à, làm chắc cũng phải gấp đôi người đi làm công ty á à. anh có thời gian rảnh rỗi không có chứ dạ. sắp xếp được hết cuối <laughs> tuần là anh rảnh đúng không hay là sao ạ à? à, nếu mà hẹn trước thì mình sắp xếp một ngày hai ngày gì đó thì sắp xếp được hết à không không có ràng buộc gì với lại à, anh thì à, cũng biết nhậu nhậu nhiều không anh nhậu được nhiều nhưng mà không có đi nhậu nhiều lần quan trọng là nhậu vô là mình xỉn rồi mình có quậy không à không luôn cái đó không quậy xỉn thì là nhậu vô là đi dạ. ngủ đúng không anh đúng rồi dạ vậy thì khỏe à với lại không có quản lý chặt quá đó em à có nghĩa là vợ mình không nên quản lý mình chặt quá hả? đúng rồi thì mình tự giác thì nó hay hơn quản lý quá nhiều quá cũng khó chịu khi mà tự giác á, thì nó phải nằm trong một cái khuôn khổ à nè ví dụ như mà em có có quản lý thì em cũng nói chung là tính em cũng thoải mái em không có gò bó gì nhiều đâu cho nên là anh cũng yên tâm thật ra bạn ấy đã làm giám đốc công ty tức là bạn ấy rất là có trách nhiệm là em yên tâm về bản lĩnh cầu này có đó ha anh nghĩ rằng hai bạn ờ, sẽ hỗ trợ nhau rất là Đúng nhiều rồi. thấy là hai bạn này vẫn còn có điều gì đó nó, hơi ngần ngại ừ. cho nên chắc có lẽ là trai bạn cần phải uh, Đúng rồi tiếp xúc với nhau gần hơn một chút chạm tay nhau để xem coi là Ví dụ chúng ta cần có luồng điện đó. nào chạy qua người không nắm tay bạn gái và nói tất cả những cái gì mình mong muốn đi thì bình thường ví dụ như trong cuộc sống thì anh mong muốn cái gì ở cái bạn gái của mình đó thì à, mong muốn bạn gái là sâu sắc chút biết chăm lo gia đình nữa đó còn em á thì em nghĩ là khi mà ví dụ như mà hai đứa mà có cái bất đồng á có cái cãi nhau á thì em hy vọng rằng là khi nào mà hai đứa đủ bình tĩnh trở lại á thì mình nên ngồi lại và giải quyết cái vấn đề đó luôn chứ không nên để trong lòng hoặc là để uh, nhiều ngày á tại vì em thích là ví dụ như vấn đề gì đó là giải quyết nó xong luôn để mình không phải vướng bận gì nữa cả qua lúc giận đi rồi nói chứ lúc giận càng nói thì càng <laughs> dạ gì giống mắt tay đối tác vậy nắm tay người hai cái tay người nhìn nhau hát một câu nào đó tại vì em hát cũng không hay lắm á cho nên là hy vọng là anh nghe được xin lỗi cơn mưa vừa qua Xin lỗi nỗi đau còn vương lại Xin lỗi nỗi vui còn vương lại Nụ cười đôi khi đắng cay lòng này <laughs> Em quên em nhớ đó mà <laughs> Tại thực sự là em chuẩn bị hát cũng dài đó em quên Em cũng quên Rồi ok trở về ghế đi các bạn Bây giờ chúng ta kiểm tra lại con tim của mình một lần cuối Xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không Đặt tay vào nút bấm cho các bạn Quyết định sau 3 tiếng đếm 1 2 3 Hết thời gian Trời ơi Bạn trai rất là quyết liệt Bấm ngay từ giây phút đầu luôn Bây giờ chính thức các bạn đang hẹn hò với nhau Nắm tay nhau nào đó cố gắng chăm sóc mối tình này nha dạ. hãy giữ lấy nắm chặt tay cô ấy đừng buông ra hy vọng là trong năm nay thì sẽ nhận được à, tin vui từ hai bạn rồi. em uh, xin chào chị cát tường chào anh quyền linh chào uh, bạn nam sau bức màn và uh, chào toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ à. em uh, xin tự giới thiệu em uh, tên là phương thảo năm nay em uh, 31 tuổi và em đang làm uh, Ờ, nhân viên của hệ thống cơ quan bảo hiểm xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. À. à rồi 31 tuổi ha, rất trẻ. Mời bạn, Mời bạn trai. Xin ờ, kính chào quý vị khán giả ờ, cùng anh Quyền Linh và chị Cát Tường. À, em tên là Hoàng Duy Tân, năm nay 32 tuổi. Hiện nay đang là nhân viên công nghệ thông tin và hiện nay đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi mình nói chút xíu về đường tình của mình bạn. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua hai mối tình ạ mình chia ờ. tay bao lâu rồi bạn em ừ, chia tay cũng 2 năm luôn rồi chị em có uh, trải qua bao nhiêu mối tình rồi dạ tính đến giờ thì uh, em uh, chưa có mối tình nào nghiêm túc hết chị hả dạ chưa có mối tình nào hết dạ như là hồi nhỏ đi học thì người lớn không có cho phép mình có bạn sợ mình bị ảnh hưởng đến chuyện học à. sau này lớn lên khi mà ra làm việc rồi thì làm trong những môi trường phần lớn đều là chị em phụ nữ uh, tỷ lệ uh, nam rất là ít có thì cũng là bậc đàn anh đàn chú ờ, và phần lớn cũng đã yên bề gia thất rồi ạ à. Một cô gái cũng rất là dễ thương mà 31 tuổi chưa có mối tình nào hết, bạn trai nghĩ như thế nào? Dạ ừ, Thì nếu mà vậy thì em thấy thời này thì cũng bình thường vậy <laughs> Cũng bình thường ha? Dạ Cũng có nhiều cô mà chưa có người yêu mà Có người ta ba mấy, bốn mấy cũng chưa có người yêu cũng bình thường mà Thôi bây giờ mình à, nói đi mình à, mẫu người tìm bạn một gái à, đối tượng tìm thế như thế nào? Bạn? mẫu người bạn gái của em á, thì à, cao trên mét năm mươi rồi dễ nhìn thì giọng nói thì dễ nghe biết nấu ăn rồi biết sống tự lập hiện tại là bạn em đang sống với ai dạ em sống với gia đình của em gồm ba mẹ với lại anh của em à rồi thí dụ như lập gia đình mà đi lập dâu thì em quan điểm về chuyện đó như thế nào dạ em thấy là bây giờ nếu mà lập gia đình rồi mình phải theo chồng ví dụ như mà người chồng của mình ở ờ, chung với cha mẹ không phân biệt là cha mẹ bên nào hết thì mình vẫn phải làm tròn cái cái nó giống như là cái nghĩa vụ của người con vậy đó phải hiếu thảo phải chăm sóc cha mẹ khi mà về già rồi vậy là tốt rồi ha à, em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào à, mẫu người bạn trai của em thì ờ, về ờ, ngoại hình thì cao hơn em khoảng từ mét sáu trở lên bên kia cao nhiêu mình cao mét bảy hai chị rồi được gì nữa em à, thân hình cân đói ừ. à, nhìn mặt hiền hiền <laughs> mắt mũi miệng là có cái mẫu người lý tưởng giống ai không à, mẫu người lý tưởng của em là anh ờ, diễn viên lương thế thành lương thế thành giống hả giống hả giống không gì mà khán giả vỗ tay quá vậy em chào chị oh đẹp lạng quạng đẹp hơn luôn á nha dữ không ha. có nét khác hơn chị. nhưng mà cũng phong trần hơn cũng phong trần ha mà sao cũng cao to đẹp trai mà tại sao chưa có bạn gái ừ, chắc ờ, do công việc em nó khô khan quá chị với lại ờ, lo đi làm quá nên là cũng bây giờ nếu được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được khoảng 6 tháng nhanh quá vậy mình có chuẩn bị gì chưa lấy nhau về mình ở dạ, đâu chuẩn bị xong hết thì nhà cửa có hết rồi có hết luôn dạ Dạ của mình chuẩn bị hay là của ba mẹ dạ, chuẩn bị? Dạ của ba mẹ Nghe tưởng đầu tự mình chuẩn bị chứ <laughs> à, Có nghĩa là giờ mình là về làm dâu đúng không? Dạ. Muốn sanh mấy đứa con? Dạ hai đứa Rồi để tôi ờ, về ờ, coi coi Sao à, chị? Hả? Chị thấy sao chị? Cao, cao ráo, mặt mày sáng Nói chung là chị nhìn ờ, được Chào ông chào anh Chào em, anh bệnh anh hiền lắm, rất là có duyên Em thích đàn ông phong trần hay đàn ông sạch sẽ gọn gàng Dạ, kết hợp cả hai được không ạ cũng được dạ. nếu mà phong trần quá thì nó dạ, cũng lúc cần ờ, phong trần thì phong trần ừ, lúc cần sạch sẽ thì sạch sẽ cần sạch sẽ sạch sẽ ha dạ, được dạ. rồi anh thấy được á hôm nay em có đi với ai không dạ em đi với bạn bè thân thiết của em à rồi rồi bạn dễ thương quá Dạ em chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường Chào em thì, ờ, à, Em là bạn cũng như là đồng nghiệp thân thiết với chị Thảo á. Ừ. Thì qua những gì mà anh trai này chia sẻ thì em cảm thấy là à, về mặt ngoại hình á, thì rất là sáng sủa sạch sẽ còn về những cái tiêu chí á, thì cũng phù hợp với đối tượng mà chị Thảo á, ờ, đang tìm kiếm ừ. và chị Thảo á, bình thường thì trong công việc á, rất là hòa đồng cũng như là hay giúp đỡ mọi người còn về vấn đề tình cảm thì chị khá là rụt rè và không có giỏi trong việc thể hiện cảm xúc của mình á cho nên là nếu mà tìm hiểu thì em hy vọng mà nhờ anh có thể chủ động quan tâm tới chị nhiều hơn dạ em cảm ơn được không bạn trai dạ được ạ rồi, rồi. xin mời uh, gia đình của uh, em trai dạ em đi mẹ ừ, chào cô cát tường dạ chào quý vị khán giả dạ uh, theo ý mẹ thì cô này thì cũng nhìn thấy thì cũng hiền lành cũng uh, cao ráo còn uh, uh, bấm nút hay không thì do con quyết định à, cô có đưa ra tiêu chuẩn tìm con dâu như thế nào không cô nói chung ờ, con chịu thì mẹ chịu thôi chứ giờ <laughs> giờ mẹ chịu mà con không chịu thì không làm được cái gì à, em chào bác gái đi em dạ con chào cô ạ à. chào chào à. dạ bây giờ mình cho đôi trẻ gặp nhau đi anh linh ơi rồi kéo màn lên chào anh cảm ơn bà cảm ơn em cảm ơn à, em thấy anh thế nào dạ em thấy anh à, được ạ à? <laughs> không trần à dạ dạ à, em hỏi đi Ồ dạ xin xin lỗi anh nha tại nãy giờ em em bối rối quá em em chưa có nghe kịp tên anh nữa anh <laughs> dạ, anh tên gì <laughs> anh tên Tân dạ anh Tân dạ bạn gái tên gì nhớ không dạ nhớ anh à, bạn tên Thảo ạ à tân thảo ừ. đối với anh thì uh, cái đặc điểm gì ở một người phụ nữ mà anh cảm thấy thích nhất à uhm, chắc uh, có lẽ là khuôn mặt vậy là anh quan <laughs> trọng bề ngoài hả hay là sao anh không ý là ý là tổng thể khuôn mặt á hài hòa à, dạ với em là ok dạ cảm ơn anh rồi hẹn hò hẹn hò sao Ừ, em muốn hẹn hò ở đâu dạ em thấy ờ, mình đi đâu cũng được hết anh miễn sao là mình đi với nhau vui vẻ là được rồi nếu mà được thì ờ, ừ, ờ, em có thể làm dâu được dạ ừ, như hồi nãy em có chia sẻ cái quan điểm của mình đó anh được thì mình nếu như mà chồng mình ở đâu thì mình sẽ ở đó dạ thì em cũng nghĩ vẫn làm con thì mình phải phụng dưỡng nuôi dưỡng cha mẹ khi về già thôi anh Ừ. kinh tế thì ai giữ tiền ừ, kinh tế thì à, em dễ vợ em giữ á được tốt thấy ổn rồi đó mẹ cười rồi mẹ nghe làm dâu rồi để cho mẹ dạy dỗ rồi chăm sóc mẹ tuổi già là mẹ cười dưới rồi yeah. Dạ. bên đây chỉ cần nghe tiền để phụ nữ giữ nữa là thấy ổn luôn rồi đó Trời mày nói một câu gì là thật tình cảm đi bạn ừ. Câu gì để uh, thuyết phục đối phương Thì uh, tới tới đây thì uh, mình là cô duyên mới gặp nhau ở đây thì uh, cảm nhận đầu tiên thì, thì mọi người đều nhận trong lòng thì mọi người sẽ uh, thiện qua cái uh, <laughs> uh, em bí là em lên lên à. cứu em đang tỏ tình mà bí không dạ. nói cái gì nó thiệt là tình cảm vô em có dạ. suy nghĩ sao nãy giờ em cảm nhận từ dạ. trái tim mình như thế nào mách bảo mình nói cái gì dạ. mình phát biểu như thế thôi không dạ. cần màu dạ. mè gì hết bây giờ thấy ai em mình thích em thế nào đó và mong muốn rằng mình sẽ cùng đi nhau trên con đường còn lại cuộc đời anh sẽ hứa lo cho em cái gì đó thí dụ vậy rồi bắt đầu thì uh... đứng lên đứng lên đi gần tới nơi luôn có thể nắm tay bạn ấy nắm tay bạn ấy đi rồi nói lớn lên ừ, thì chị rung quá <laughs> rung vô phát sợ sợ sợ nhìn thẳng vào mắt cô ấy sợ rung bắt đầu phải điện giật rồi em lên đây hả điện giật điện giật, điện giật thì phải nói chứ thảo ơi gì đó bây em thấy à, em à, dễ thương à, dễ mến rồi mong em sẽ chọn anh em gái thấy thế nào dạ thấy anh nói chuyện cũng chững chạc à thích anh không dạ <laughs> cũng thích à thích chàng trai thích cô gái không dạ em cũng thích ạ à. rồi thôi ngồi ghế đi bạn nói chuyện nhìn tôi trực tiếp vô đây em có nhìn đâu ra đằng sau không à rồi chúng ta rồi, sẽ có ba tiếng đến để quyết định nha. bấm nút hay không bấm nút đây suy nghĩ thật kỹ nha có mẹ có bạn có rất nhiều khán giả đang theo dõi chương trình đang quan sát hai bạn đây là giây phút rất là quan trọng và thiêng liêng bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau tìm hiểu nhau để đi đến hôn nhân một hai ba hết thời hết gian thời gian rồi mời em em bấm ủa em bấm bạn gái có bấm em có bấm không dạ không không có bấm rất là bất ngờ lý do tại sao bạn trai không bấm dạ em thấy cảm nhận đầu tiên không được ừ, trong trái tim mình không được mở lắm nên là em không bấm à này thành ra nãy giờ mình nói chuyện hơi ngượng ngượng đúng dạ, không dạ không được trôi chảy cho lắm nên là em cảm giác không được không được yên tâm lắm dạ. hình như không hợp với mình về điều gì em chắc cách nói chuyện à, không sao cả nếu như em không bấm tức là em nhường cái nút bấm đó cho rất là nhiều chàng trai đang xem truyền hình có thể mình không hợp nhau một cái điều gì đó đúng không em gái em cảm thấy như thế nào dạ thì em thấy ờ, thì đến đây như là một cơ hội nếu không được thì kết bạn thôi ạ à. đúng rồi dạ. rất là nhiều ờ, chàng trai biết đâu đó đang theo dõi em và sẽ tìm đến chương trình để tìm đến em chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình chúng ta không hợp với nhau ờ, không sao cả gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược relax cảm ơn chị ừ. rồi cảm ơn hai bạn mời bạn nam mời bạn nữ Thôi chúng ta bắt đầu uh, giới thiệu về mình Rồi mời em Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả Em là Nhung, à, hiện 24 tuổi, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ Em làm công việc gì? À, dạ em làm editor ạ Cụ thể là làm gì em? Dạ viết bài cho trang web ạ À mời bạn Nam Lần đầu tiên cho em xin được gửi lời chào tới các cô, các bác, các anh, các chị và các bạn có mặt trong trường quay ngày hôm nay Xin chào à, anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường Em xin tự giới thiệu, em là Phạm Ngọc Hai, 26 tuổi Em đến từ Thanh Hóa và hiện tại em đang làm việc và công tác tại Bình Dương. Nghề nghiệp của em là kỹ sư xây dựng. Mình à, có thể chia sẻ thẳng thắn với nhau về à, cái đường tình duyên của mình ha. Dạ dạ. Bạn nữ sao bạn? Em thì trước giờ cũng quen khá nhiều rồi nhưng mà chính thức thì chỉ có một mối tình thôi chị. Thế lý do tại sao chia tay? Ha, à, em với anh quen nhau thì anh đưa em về ra mắt nhưng mà vì không hợp tuổi cái bố mẹ đi coi á Xong là bố mẹ em coi hay bố mẹ ảnh bố mẹ ảnh coi ạ à, vậy bản thân gia đình của em thì có có có quan trọng cái chuyện coi hợp tuổi đâu không dạ không chị bạn trai gia đình có coi tuổi ừ. gì không dạ cũng có một xíu xíu chị ơi những tuổi không hợp với em thì một vài tuổi như là thí dụ từ 91, 92 và 94 91, 92, 94 bên kia bao nhiêu? Dạ em 93 anh ơi Trời ơi, 91 chín hai ở giữa chín tư nó không hợp mà hơn sao có lọt lọt chín ba chín giữa đỡ may gì? quá đọc một chín hai chín ba chín tư là xong luôn rồi <laughs> mình có mình... điểm mạnh điểm yếu gì không bạn trai điểm mạnh của em thì em là một người rất chi là vui vẻ hòa đồng và ừ. thích tham gia các ờ, phong trào như ca nhạc ờ, thể thao còn về nhược điểm thì trong rất chi là tình cảm nên là nhiều lúc nó hơi đánh áp vào công việc một chút rồi thôi bây giờ mình hát một bài đi cho nó xôm lên đi ha em ha bạn trai là điểm mạnh là ca hát sau tất cả mình lại trở về với nhau tựa như chưa bắt đầu tựa như ta vừa mới quen có những lúc đôi ta giận hơn thầm trách nhau không một ai nói điều gì thời gian cứ chậm lại từng giây phút sao quá dài tình yêu cứ thế đông đầy trong anh từng ngày Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau hay, hay bạn gái cảm nhận giọng hát của bạn trai như thế nào bạn nam hát rất ấm chị rất là ấm ấm áp. rung xử lý rất là hay rất là ngọt ngào hát như ca sĩ chuyên nghiệp à, đấy hay quá tò mò không em dạ có chị tò mò ha vậy em em hình dung bạn nam bên bển là người như thế nào chắc là điềm tĩnh rồi à, giọng nó thì ấm áp nhìn có vẻ trứng chạc các chị có hình dung ra cái vóc dáng ảnh sao không chắc là không chắc cũng cao cao nghe giọng hát còn biết cao luôn hả trời hay vậy Giờ tới phiên mình, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Điểm mạnh của em thì à, mình biết nấu ăn đó chị Nấu khá ngon, làm bánh cũng nhiều ừ. Điểm yếu thì em hơi à, rụt rè trước đám đông với lại em rất sợ ma chị kiểu như là em ở nhà với anh chị em mà anh chị em đi đâu là em cũng đi luôn chứ em không ở nhà mình chị trời đất ơi vậy em em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào chiều cao khoảng à, mét bảy trở lên tại vì em mét sáu hai rồi bạn trai cao nhiêu dạ em cao một m bảy ba chị ơi được dạ. rồi gì nữa em à, đừng có gầy quá chị nhìn không có men ừ, nặng nhiêu ký em 65 kg chị hơi gầy hơi chị. gầy dạ. nhưng mà thà gầy đi rồi mình nuôi dễ em là làm nấu ăn ngon nè làm bánh ngon nữa dạ. chứ để mập mập sao dám ăn em quen ai em vụng nhỏ tốt lắm chị <laughs> vậy là được luôn đúng không dạ. rồi gì nữa không có hút thuốc không có cờ bạc rượu bia thì được tại vì giao tiếp á chị hiểu gia đình một tí và không có chi ly trong chuyện tiền nong á chị em à, có ờ, nhậu nhẹt không em à, do công việc nên cũng chỉ biết một chút chút thôi chứ hút thuốc dạ không ạ chi ly dạ cũng không chị à. ơi anh ơi cho em hỏi xíu anh có ghen không anh trong tình yêu thì đương nhiên chúng ta phải có một chút hương vị nó gần ghen thì nó mới gọi thực sự là yêu ạ nếu mà không có một chút nào ghen thì là những người vô tâm em ơi dạ em ghen lắm anh ơi à dạ ghen lắm là ghen sao ghen cỡ nào ví dụ như lúc bạn cho em mượn chơi rồi chơi vô tình tin nhắn đến á chị à. tin nhắn về mà ngọt ngào cái là em ghen luôn đó chị đôi khi ảnh đưa điện thoại em canh xóa hết tin nhắn á chị nên em cũng ghen nữa em nghi ngờ vậy thì ờ, chỉ ảnh để chị chỉ cho chị xóa cái nào nguy hiểm thôi mấy cái bình thường phải để vào nhiều mấy người không xóa mà xóa sạch là đang nghi đúng dạ rồi dạ đúng rồi chị em tính con nít nữa chị ghen nhiều ủa vậy luôn hả dạ có em nghi lắm đó chị bạn trai bạn gái ghen nhiều vậy em có ngại không dạ không chơi, thực ra là những người ghen họ có quan tâm yêu thương mình họ mới ghen chứ mỗi ngày thì gặp nhau cái bạn gái đòi kiểm tra điện thoại của em em chịu không cái điều đó thì nếu là mình trong sạch thì đâu có gì mà ngại gì vàng đâu có sợ lửa đâu chị ồ oh, đâu có vàng gặp lửa vẫn chảy ra mà <laughs> có cái gì không thích ở người bạn trai không bạn trai à, đừng có đen quá cũng đừng trắng quá trắng nhìn công tử lắm chị sao khó vậy đen cũng được trắng cũng không được nữa vậy là muốn làm sao vừa vừa á chị chị coi được là em được ừ, nhiêu đó thôi nha dạ nghe cụ nói chị? gì không thế mà chị thấy được là bên đó thấy được em đặt hết niềm tin vào chị đấy thì bây giờ em làm sao để chị thấy được đi so với truyền hình này hôm nay là thực tế chị sinh nhân nhiều ồ ờ, oh, được ha cũng đẹp trai không cái này đâu có ốm đi đâu này là vừa người đó khỏe không dạ trời ơi sao lỏng mỏng vậy dạ cũng hít đó từ 50 cái chị 50 cái dạ. cô bên này cô rất là dễ thương dạ em Giờ, cũng cảm nhận được cái điều đó ừ, em là kỹ sư xây dựng dạ à, nãy nói ở dưới uh, bình dương bên đây bạn gái ở uh, sài gòn vậy uh, mình hẹn hò nhau sao thời gian là do mình đấy chị ơi mà em là đi theo công trình hay là dạ, dạ sao Là công, công ty của em làm cố định một chỗ. vậy là bây giờ nếu như mà mình tiến tới hôn nhân thì ờ, bạn gái phải về bình dương ở hả cái đó cũng không hẳn vậy chứ sao không lẽ chồng nơi vợ nơi ừ, cái đó có sao đâu sếp em đi làm vẫn ngày bảy chục cây đi đi về về có sao đâu à, vậy ai đi dạ ý là tí em nói là mình vẫn có thể đi được mà em em đi rồi dạ. có cái điều gì không thích ở người phụ nữ không mẫu người cái chuẩn người mình về tìm... về về ngoại hình thì thì bạn có thể là xinh xắn mà em nghĩ bạn kia là vậy vì em nghe cái giọng đó cảm nhận cái điều đó hay ha bên kia nghe giọng nói thì cảm tưởng bên đây là cao mà bên đây nghe giọng nói thì biết bên đây dễ thương còn đôi khi trái tim nó mất bảo chưa à dạ. đôi khi mình không thể dùng à, ánh mắt mà mình phải dùng lý trí và trái tim đôi khi có thể cảm nhận cái điều đó lành quá rồi hơn là hồi nãy khen tôi đó nha được lắm em ơi cao đẹp trai nói chuyện dễ thương rồi bây giờ à, em có à, không thích gì người phụ nữ nói anh qua anh coi coi ờ, người phụ nữ đó lộn thộn mà gì em nữa? nghĩ chắc bạn thì không mà em cảm nhận được đó cặp này hay lắm anh ơi nghe giọng ha. không mà là, là đoán ha. được hết rồi à, chào em anh à, kia anh hơi lanh chút xíu một người đàn ông à, giỏi như vậy à, làm xây dựng như vậy đi rất là nhiều xung quanh anh ấy rất là nhiều người đẹp quan trọng là tình cảm của anh ấy như thế nào thôi anh chứ còn cám dỗ thì không có vấn đề không lo đúng không dạ không em thích con trai hơn gái em thích con trai rồi hỏi anh hỏi đơn giản vậy thôi cô gái thích con trai em thích con trai hơn gái thì bé là con của mình thôi ừ. dạ cũng đơn giản luôn dạ rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi hôm nay em có đi ờ, theo ờ, có ai đi theo em không dạ hôm nay có bạn thân em đi cùng ạ dạ em chào chương trình ạ rồi chào em à, em nhận xét anh ngồi bên kia như thế nào dạ em thấy bạn bên này thì cũng đẹp trai khơi khéo miệng một tí dễ thương nữa bạn em thì nó rất là hiền và xinh gái cho hai bạn quyết định hả cái vụ xinh gái là anh khoái rồi đó dạ rồi hôm nay bạn trai đi với ai em có đi với chú Rồi xin chào chú à, chào chú À, thưa à, Quyền Linh và chị Cát Tường, thì qua tâm sự của hai cháu thì tôi thấy cũng rất là đồng cảm, à, thấy cũng đồng lòng nên tôi rất ủng hộ cái chương trình <laughs> Cảm ơn à, chú nhiều. Em chào chú đi, à, nói Con hỏi chú, chú hỏi thăm chú vài câu. Dạ, chú hiện tại đang ở Bình Dương rồi chú? Thì bà cao với à, con thế này, chú thì chú đang công tác cùng với cháu hai hai là người chất phát hiện này làm ăn có trách nhiệm cũng vừa có trách nhiệm với gia đình dạ tại vì gia đình con giữa bình dương cũng nhiều có dịp thì con ghé chơi dạ rồi bây giờ kéo màn đi cho hai bạn gặp mặt chào em em chào anh ừ, anh có món quà dành tặng cho dạ em cảm ơn trước tiên là hai người à, xác nhận lại có cái cái tưởng tượng của mình nãy giờ có phù hợp không có đúng không dạ em nghĩ là mình đúng em cũng nghĩ đúng chị hay quá dạ anh ơi à, cho em hỏi xíu là em ở quận 9 á anh ở xa vậy nếu mà quen thì có có khó khăn trong đi lại không anh thì quan trọng là là mình muốn cái nơi đó mình đến thì áp cho mình cho thu xếp thời gian thôi À, anh có thích xem phim ma không ạ? Xem phim ít nhưng mà anh nghe chuyện ma thì nhiều Dạ tại em thích xem phim ma lắm nên em hay rủ bạn đi Vậy cũng giống giống nhau đấy <laughs> Thật sự thì hôm nay và chúng ta lại có cơ hội ngồi ở đây anh cũng rất lấy làm vui và anh nghĩ đó là định mệnh đấy, em nghĩ vậy không? Dạ đúng rồi Nếu mà được thì anh sẽ trân trọng à, Bây giờ chúng ta bàn đến cái chuyện à, cưới hỏi đi bạn Khoảng bao lâu chúng ta sẽ đến điều đó? Ừ, đối với em thì nếu như tình cảm của mình đủ lớn thì lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu. Em thì sao? Thì em cũng tầm một năm nữa anh. Một năm nếu mà hai người xác định thì mình tiến tới hôn nhân thôi. Vậy là có vẻ mình đồng quan điểm đấy. Dạ. Vậy thì chúng ta sẽ thuộc với nhau thôi. Dạ. Hết thời gian. Nào. Hãy để tay vào nút bấm. Cảm nhận nhé. Đây. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Xem uh, Trái tim của mình có thổn thức chưa? Có đang rung động với đối phương hay không? Và quyết định rất nhiều người đang theo dõi các bạn. Một Hai Ba Hết thời gian Nắm tay với bạn Rất đẹp đôi hôn nhau đầu tiên dạ nắm tay nhau chưa dạ rồi hôn nhau đi bạn được không dạ được đây là vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng các bạn có thể đi xem phim để tìm hiểu nhau nhiều hơn anh linh nó kêu hôn nhau cô nói dạ thôi mà anh này hỏi hôn nha cái anh dạ được gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược relax chúc hai bạn đi xem phim ma vui vẻ em cảm ơn rồi, nắm tay nhau thật chặt nha và dìu nhau đi Mời bạn nữ bước ra sân khấu Mời bạn nam Rồi, mình giới thiệu về bản thân đi em à, Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, em chào quý vị khán giả, em tên Vân Anh à, Em đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty điện thoại quê em ở đâu em ở đây chị thành phố hồ chí minh dạ rồi mời bạn trai dạ em tên là đại xuân hiện năm nay 27 tuổi hiện đang là quản lý phòng tập à, thể hình quê sài gòn quê sài gòn luôn ở dạ. quận mấy dạ quận 9 bạn à, tập thể hình lâu chưa hả dạ cũng khá lâu khá lâu tướng vạm vỡ ha hả sáu muối á em có thích bạn trai vạm vỡ không em thích một muối chị vậy là thích giống như anh huyền linh vậy đó dạ đây thích có một muối thôi có thích sáu muối nha à, dạ. dạ. Ừ bạn trải qua mấy mối tình rồi dạ em đã trải qua ba mối tình quen ít nhưng mà để quên người đó lâu bao lâu mới quên khoảng hai ba năm vậy là một người chung thủy bây giờ còn nhớ người kia không dạ hết rồi bây giờ em muốn kiếm người bạn gái mới như thế nào dạ người bạn của em thì nói chung ngoài ngoại hình em nhìn đẹp là được rồi cho dù mọi người nói bạn nó xấu cũng không sao chung em để nhìn đẹp là được đẹp là sao theo em quan điểm đẹp là sao nói chung mình nhìn có cái gọi là hợp nhãn là được thôi chung em em nhìn em mới biết được chứ còn giờ nói diễn tả cũng hơi khó nhưng mà cái nhãn của em sao dạ có thể là bạn đó cũng hơi hơi cao à, ngoại hình xinh xắn dễ thương chung mình nhìn mình cảm thấy mình thích là được rồi nếu mà người ta chơi xấu cũng sao chứ đúng không đúng rồi mình nhìn đẹp là được rồi ừ. mấy người mà không có cái miêu tả cụ thể mà nói kiểu như là sao cũng được là mấy người này nó khó lắm đúng không bạn gái bạn tìm mẫu người như thế nào dạ em thích cái mẫu người mình nói chung là nhìn chững chạc chút nhìn chín chắn một chút xíu à. dạ tại vì em năng động rồi em trẻ rồi mà kiểu mà hai người mà cùng trẻ nữa chắc là hả chắc bảy tân bừng luôn á à rồi có điều gì em không thích ở người đàn ông là phụ nữ thì ai cũng thích không thích là đàn ông gia trưởng hết ngoại hình là đơn giản chỉ uh... nói chung thì em thích gọn gàng cao hơn em được rồi thân em thì 3 mét bẻ đôi chị mà em cũng tự ti lắm nên em hay cái mang giày cao lên để mà ăn gian chiều cao của em á ừ. bên đây cao hơn nhiều đấy nhưng mà về tình trường thì mình trải qua mấy mối tình rồi em dạ em thì mới có hai thôi hai thôi ở chia tay mối tình ờ, sau này bao lâu rồi dạ cách đây khoảng hơn năm mình ờ, còn vương vấn gì giống như ờ, đã qua rồi chị thì mình tốt nhất mình nên tạm gác lại mình không nên nhớ nữa bây giờ nếu mình tìm được mình. người đúng đối tượng thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân thì bây giờ em cũng 26 tuổi rồi cũng không còn quá nhỏ nữa mà cứ long bông nữa thì khoảng 1 năm hoặc 2 năm nếu mà hợp dạ yeah. rồi để chị hỏi bạn trai coi ờ, khi nào thì bạn ấy tiến tới hôn nhân được nha dạ, em chào chị dạ cái này ai nói sáu muối cái này một muối đó đâu có chị, chị muốn mấy muối có mấy muối được chị đâu có muốn bạn gái này muốn chứ chị muốn mà chị khỏe ha khỏe chắc cho hít đất cái mở hàng cho nó nó, nó nóng người cái đi rồi nói chuyện được không em dạ được chị làm đi em nhỏ mà chị khoái mấy cái vụ hít đất rồi lắm coi người ta hít á tại chị hít không có được bao nhiêu cái vậy hả hít khoảng 200 cái đi em tùy hỉ hít sao mà anh thấy là cái này hít hơi ăn gian đó chưa có xuống sát nha ở dưới đếm với mình đâu có đếm đâu 20 đi 14 15 16 17 18 19 Đủ chưa quý vị? 20 rồi. Khỏe luôn Cười ha ừ. Cười ha à, Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em là con người thời gian, đúng thời gian Hầu như em chơi với bạn bè hoặc là công việc Chưa bao giờ em đến trễ giờ ừ. Thứ hai là trong cuộc sống thì em có nghĩa em quản lý tiền bạc cho gia đình rất là tốt Điểm của em là em sống hơi ờ, ờ, thực tế Có nghĩa là mình sống mình phải có cái điều kiện vật chất nó tôi đối ổn định ừ. thì nó mới tốt được chứ em ừ. không có mơ mộng một túp lều tranh hai trái tim vàng ừ. mà vẫn có có gì đó nó phải ổn định hơn mà bây giờ mình đang trên cái con đường ổn định nó được bao nhiêu phần trăm rồi chung bây giờ em mới lo cho gia đình em được ừ. em sống với mẹ thì em lo cho mẹ được vậy là tốt đó, rồi ha dạ mà mình nếu được bao giờ mình có thể kết hôn được dạ nếu đẹp thì trong cuối năm nay hoặc là năm sau vậy thì ờ, có vợ về thì mình cũng sống chung với mẹ để lo cho mẹ hay sao dạ đúng rồi nhà mình con trai em con trai mấy à, dạ, mấy à, dạ, con một rồi ok cảm ơn em không anh nghĩ à, bạn trai là người rất điềm đạm rất điềm thủy đạm. đấy rất là chín chắn điềm đạm có hiếu ừ. à chào dạ, em gái chào. rất là dễ thương à, bạn trai em đây có vẻ hơi hiền hơi à, tính truyền thống chút xíu truyền thống anh tức là muốn những cái gì nó phụ nữ ta phải kính cổng cao tường không có à, hiện đại quá gì đó dạ yeah. ừ, còn tính của em sao tính em thì em không phải là phụ nữ truyền thống rồi à là dạ. hiện dạ. đại hả đúng rồi em nếu mà những bạn trai mà yêu cầu mà truyền thống mà kiểu công dung ngôn hạnh hoặc là um, điềm đạm thì chắc không phải là em rồi đó em thì rất là năng động vậy <laughs> tưng luôn mà đúng không tưng luôn á ô hiện đại hiện đại nhưng mà lúc nào cần truyền thống thì truyền thống chứ dạ đúng rồi đúng không thì ừ, tùy môi trường tùy của hoàn cảnh vậy thì làm dâu em có đặt nặng vấn đề này không làm dâu hả em cũng không có đặt nặng lắm nhưng mà cái quan trọng thì em không phải là nàng dâu khéo rồi đó miễn là ăn thua mình có muốn mình có chấp nhận điều đó mà mình chịu khó học hỏi hay không thôi tại vì em vừa đi làm nữa thì không thể nào mà có thể là vừa trong vừa ngoài mà lo chua toàn được hết như mọi người em không thích gì người đàn ông phụ nữ thì không ai thích mà đàn ông mà thứ nhất á là lăng nhăng thứ hai là gia trưởng và vũ phu đàn ông thì là chủ dự của phụ nữ thì phải biết nói chung cũng phải biết chăn săn sóc tại em thì gia đình em ba mẹ em không có sống chung với nhau cho nên em cũng rất hay là nhõng nhẽo lắm nhõng nhẽo đúng không dạ anh thấy anh này à, có đức tính cũng tốt đó em ạ chung thủy nè điềm đạm nè uh, sạch sẽ ngăn nắp đúng giờ nếu mà đúng giờ em thì em là phụ nữ cho nên nhiều khi em hay đến trễ lắm có vấn đề thôi, gì khỏi không ngay vụ đó đi vụ đến trễ gì vụ làm dâu á ha dạ. <clears throat> đó bây giờ em nghe chuyện rồi đó nha ai đi theo ủng hộ em không dạ có em đi với chị em với hai đứa em của em ạ à. rồi chào chị chào chị Cát Tường Chào dạ, Hoàng Linh Rồi em thấy uh, chàng bên đó với Văn Anh thì như thế nào? Dạ em thấy ờ, rất là manly Rất là sướng với Văn Anh luôn ạ Thấy hợp với bạn em của em không? Dạ hợp Nhưng mà anh đó anh nói là anh muốn người giống như anh Linh nói đó Muốn tìm một người uh, truyền thống vậy thì em thấy là Văn Anh có có phù hợp không? Này cũng nãy em không có nghe anh nói là muốn kiếm một người truyền thống nhưng mà anh đó, anh nói. Linh nói Không có nói, à. anh cái đó anh nghĩ thôi Anh Linh nghĩ <coughs> à không mà nhưng mà em nghĩ chắc là anh không có ờ, không có nhất thiết phải là truyền thống đâu chị ừ. chủ yếu là hai người hiểu nhau và hạt nhãn của anh là anh sẽ ok rồi ừ. nhưng mà em vân anh dễ thương lắm anh à, <laughs> cảm ơn em hôm nay đi với ai em đi với ba bạn cấp 3 và hai đồng nghiệp cũ rồi chào em Dạ em chào anh Linh, chào chị Tường, à, chào, dạ, bạn. Ờ, quý vị trong trường quay cùng ờ, quý vị xem qua um, truyền hình. Dạ em là Công Tuấn, là một người bạn cũng như là đồng nghiệp cũ của bạn Xuân. Dạ thì anh ờ, thấy cô gái bên kia có hợp với bạn của em hay không dạ sơn đây thì bạn nữ bên này thì nói chung cũng nhìn cũng chững chạc đó sơn này nhưng mà còn về cái cái um, xuân nhìn thấy thế nào là do mắt của xuân thôi rồi cảm ơn bạn thôi rồi, bây, giờ bây giờ là kéo màn lên cho hai hai bạn gặp nhau thôi ừ. gặp nhau trò chuyện nha để hiểu hơn rồi mời bạn ngày mới các bạn vui vẻ Vâng. cái tưởng tượng của em lúc mở màn anh sao nó có khác em tưởng anh sao nãy sao lúc thì nói là 6 muối lúc thì một muối nên em bị hỗn loạn nói chung mình muốn mấy muối cũng được hết trơn mà nhưng em thích một muối à em thích nó tròn tròn một muối còn dễ hơn chứ dễ hơn còn anh thì anh đánh giá như thế nào chung là hơi bất ngờ về ngoại hình mà đẹp cho mình nhìn đẹp và đẹp rồi còn vấn đề làm dâu thì thật sự là mẹ anh nhà rất là dễ có một mình mẹ thôi rất là dễ việc nhà anh vẫn có thể làm được anh có ngại khi phụ giúp công việc nhà ví dụ sau này anh chung anh sống với mẹ anh vẫn phụ mẹ bình thường mà có ngại vấn đề đó không nó không có ngại đâu anh thiệt không thiệt anh đi chơi bạn bè vẫn vô rửa dáng bình thường mà cái lỡ mà ví dụ anh đi chơi ví dụ anh mời đi chơi xa chẳng hạn ừ. cái ờ, cái quan điểm về tài chính lúc đó thì sẽ như thế nào chung mình có khả năng thì anh sẽ trả thôi còn không có anh sẽ không đi được dù có, có tiền mới mời chứ có mời anh mời nha còn nếu em mời là khác rồi đúng không nói chung anh mời anh phải trả rồi đó là điều hiển nhiên rồi còn nếu em ấy mời thì sao mời chắc cũng phải trả luôn hay sao anh ờ đó <laughs> như nãy anh nói có vấn đề là anh quản lý tiền rất là tốt nghĩa là gia đình mình tiền giao cho anh quản lý rồi đó giờ nghĩ là tiền tiết kiệm nó sơn tốt em hơn. thì về quản lý chi tiêu em cũng khá ok nhưng mà lâu lâu cũng hơi vung tay quá chán chung mình phải có mỗi khoản khác nhau một khoản đi chơi là sẽ có một khoản riêng không sợ bao giờ xài lỗ rồi bây giờ à, mình à, nói một câu gì đó để chúng ta đi đến quyết định bấm hay không bấm dạ. nói chung là cảm xúc của em bây giờ là có nhất là có cảm tình với bạn mà từ cảm tình mình sẽ phát triển hơn nhiều mối quan hệ khác nữa hy vọng là bạn sẽ cùng tìm cùng mình tìm hiểu bạn gái em muốn nói gì nữa không em không biết nói gì hết chưa thôi dạ. chúng ta sẽ nói bằng nút bấm nha nào một. hãy làm theo những gì cô tim mình mách bảo các bạn nha hai ba hết thời, hết gian. thời gian chúc mừng hai bạn nào hãy nắm lấy tay nhau hãy hôn nhau để à, đánh dấu một ngày đầu tiên rất là đẹp chúng ta gặp nhau Trời ơi, cái gì mà nhăn dữ vậy? Làm giống như khỉ ăn ớt vậy Không để ngày sau đi Để ngày sau gặp nó thoải mái hơn Đây là những vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chính Thắng Gửi tặng các bạn để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng Thảo Dược Relax Nắm chặt tay nhau nha Rồi, nắm tay nhau, dắt nhau. đi xem phim đi hai bạn Rồi, em giới thiệu luôn đi Dạ, em tên là Kim Long, năm nay em 29 tuổi Dạ. à, dạ. 29 tuổi quê mình ở đâu và đang dạ ở quê ở quảng nam em đang làm bác sĩ chị bác sĩ làm dạ. khoa gì vậy em dạ em là khoa học cổ truyền ạ à. rồi mời bên kia giới thiệu cái đã thì em tên là hồ thanh sự năm nay em 29 tuổi em ờ, đến từ bình định sinh sống và làm việc tại ờ, thành phố hồ chí minh em đang là ờ, kỹ sư chất lượng của xi măng fico kỹ sư chất lượng tức luôn luôn là tạo ra những điều chất lượng đúng không dạ đúng rồi <laughs> bạn được mấy mối tình rồi bạn dạ chủ yếu là thích thôi còn thực sự thì chỉ có một mối tình thôi một mối tình kéo ờ, dài không dạ ngắn thôi chỉ quen nhau khoảng tháng rồi bạn ấy chia tay quen có tháng chia tay à <laughs> tại vì lúc đó em cũng mới ra trường rồi cũng ờ, bản thân nó chưa được hoàn thiện á hỏi chuyện nha tháng á hung chưa dạ chưa anh chưa luôn rồi ơi ủa nhưng mà rồi là mối tình nó từ hồi xưa tới giờ luôn á hả bạn dạ để mình hỏi bạn gái là em có bao nhiêu mối tình rồi dạ thì không có chị không có dạ rồi có mối tình râu ria gì không tìm hiểu thì có nhưng mà không có hợp à hai bạn sau 28, 29, 30 tuổi mà chưa ai có mối tình nào là sao này ta? thuộc loại hàng hiếm á hiếm hiếm cả cặp luôn vậy trời rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì điểm mạnh của em thì em biết nấu nướng nè ừ. rồi thì em ờ, đi làm xong là em về nhà chị rồi điểm yếu của em là gì dạ em nóng tính dữ chị sĩ mà sao nóng tính điều trị bệnh rồi thì không phải... phải đối với bệnh nhân của em thì em hiền dịu lắm nhưng mà ờ, đồng nghiệp của em hay là mấy em với bạn bè em cũng nói em dữ mà dạ. em thấy em có dữ không dạ dữ dữ luôn hả dạ rồi bây giờ là mình đã muốn lấy chồng chưa gia đình có hối thúc gì không dạ có mẹ em ngày nào cũng nói chị à, rồi sao mà mình biết chương trình bạn muốn hẹn hò mình tham gia à, tại mẹ tại mẹ em xem xong rồi ờ, mẹ mẹ em cho em xem cái em thấy chương trình hay quá nên em đăng ký nếu được tìm được người đúng đối tượng thì bao lâu nữa mình kết hôn thì uh, tìm thì tìm hiểu thấy hợp thì tiến tới chị rồi, em muốn tìm người bạn trai như thế nào nè thì bạn trai đầu tiên thứ nhất đó là không có gia trưởng chị biết san sẻ công công việc ừ. bạn trai đều là con một chị à vậy thôi em hỏi ảnh luôn đi sao vậy sao em tại tại em nhà em có mình em mà chị bạn trai ờ, nhà có đông anh em không dạ đông chị ơi nhà em có sáu anh em rất đông là... đông vui chị đông vui dạ được ha dạ em rất là hạnh phúc ờ, khi sinh ra trong cái gia đình đó tại gia đình em thì rất là ai cũng đều có đi học với lại rất là có hiếu với cha mẹ em là thứ mấy dạ em là thứ thứ sáu nhưng mà là con thứ năm nhưng mà ở ngoài miền trung á anh ủa bạn dạ. trai giờ ở rể được không dạ không em thấy ở rỡ em thấy hơi khó chịu vậy dạ. Ở bên đây à, bạn nữ không có nói nhưng mà tôi cảm giác như bạn nó bạn con một cái bạn muốn um, bắt rễ vậy đó không chạy, không hả bây giờ chị bậy hả em muốn ở riêng à em muốn ở riêng dạ rồi à, bây giờ bạn trai bạn à, muốn tìm một à, đối tượng như thế nào dạ nhất là về diện ngoại hình thì nói chung là dễ dạ. nhìn là được cười thì có duyên là được còn cười có duyên cười sao có duyên khựa duyên luôn không có cười hố hố, mà cười cười hố, là vô duyên đúng không dạ đúng rồi cười hí hí hí là có duyên đúng không dạ. hí hí rồi gì nữa thì ờ, ngoại hình thì như em chỉ yêu cầu như vậy thôi còn về cái tính cách thì à, phải vui vẻ hòa đồng phải biết uh, quan tâm đến gia đình rồi vậy thôi không thích gì ở người phụ nữ em không thích người phụ nữ nóng tính bên kia nóng tính trời ơi bên này nóng tính lắm ví dụ nóng tính bình thường về nhà thì mình nóng tính thì cũng không sao nhưng mà trước đám đông thì nhiều khi mình làm cho mình nó, nó mất mặt trước bạn bè rồi thì mình không có thích à. ví dụ nè hồi hai người nói chuyện với nhau nha không bên, bên đây người ta nóng tính người ta la là người ta chỉ la nhân viên học trò người ta thôi chứ ờ, với bệnh nhân người ta cũng rất là ngọt ngào với bạn trai cũng vậy thì coi như à, bạn gái coi bạn trai như bệnh nhân đi <laughs> đừng nóng tính à, về nói về ngoại hình thì em thích ờ, người bạn trai như thế nào dạ em thích người bạn trai thứ nhất là cao hơn em một chút chị cao nhiêu dạ cỡ mét sáu bạn trai cao nhiêu Dạ em cao mét số bảy chị ơi Ờ vậy được rồi Gì nữa không Dạ Thì uh, bạn trai á, thích uh, thể thao một chút ừ. Nói chung uh, hình thể cân đối đừng có bụng bự quá À đừng có bụng bự quá Rồi gì nữa không em à, Không có hút thuốc chị Còn rượu bia thì chút ít thôi Bạn trai có hút thuốc không Dạ em không không, không hút thuốc Bụng có bự không Bụng bự không Dạ có Bụng bự chút được không dạ, Không bự lắm đâu Bụng bự ôm sướng ở đâu em Bạn có yêu cầu gì về phía nhà gái nữa không dạ không chị sao cũng được hết phải không dạ em thích gương mặt nhìn dễ thương là được như là ờ, ca sĩ hiền thục nha à vậy ha giống mẫu, hiền thục ha mẫu cũng ít ghê á mẫu mà để qua coi mắt ờ, nhà gái kia coi sao nha dạ em chào anh ờ, chào em anh bên đây thì đúng là nhút nhát dạ anh hiền lắm quen người yêu một tháng mà chưa hung lần nào luôn hai người này không biết dạ. hồi có biết hung nhau không trời tôi lo quá bây giờ mình có thích lãng mạn không dạ không ạ à. không luôn tội phụ nữ xong thích lãng mạn ta em người con người em khô khan lắm anh rồi ông kiếm khô queo nữa rồi làm sao dạ lạ vậy ta tình yêu mà thích khô khan vậy ta dạ. thôi hai người cảm nhận thôi chứ thấy cặp này lạ quá thôi mình gặp người nhà đi em trai có đi với ai không dạ có em đi với chị con ờ, bác với lại em họ dạ em chào anh hiền linh chào chị cát tường em cảm nhận ừ. À, cô gái bên kia có hợp với em của em không dạ hồi nãy giờ em xem thì em thấy bạn gái này à, có cái nét tính truyền thống rất là hợp với à, bạn sự cũng hiền lành dễ thương mình cũng xin chia sẻ thêm về bạn sự thì tự vì do cái điều kiện của bạn sự hồi xưa là học bách khoa cho nên là ham học ít thời gian quen bạn gái khi đi làm thì trong cái môi trường làm việc thì cũng nữ thì cũng có gia đình thì bây giờ học con học thì cũng ờ, nhiều bạn này lớn tuổi rồi thì mình thấy bạn gái này cũng đầy đủ hết cái điều kiện mà sự cũng mong muốn mình cũng hy vọng là cái bạn gái này bấm nút để có một cái cơ hội để tiếp xúc nhiều hơn ừ. rồi cảm, cảm ơn bạn. bạn bác sĩ hôm nay mình có đi với ai không dạ em đi với mẹ em bạn của mẹ em với bạn của em chị à có mẹ với bạn mẹ nữa ha dạ chào cô chào cát tường dạ chào quyền linh Xin chào mọi người ở trường quay Dạ à, Kim Long thì công việc thì cũng ổn định rồi Bây giờ cũng lớn tuổi rồi thì cũng lập gia đình được rồi <laughs> dạ. Thì um, Kim Long thì biết nấu nướng Thì nóng tính nhưng mà Kim Long cũng biết tế nhị Chứ không phải là nóng tính um, Ở đâu cũng nóng tính được dạ. hết Cho nên là con cứ yên tâm <laughs> còn về bạn trai bên đây thì à, mà thấy là về tính cách với gia đình là mà thấy ok đó <laughs> à nó nói ờ, vài câu gì với cô đi dạ con kính chào bác ạ à. à, hôm nay thì được gặp bác ở đây thì con nghĩ cũng là có một cái duyên rồi thì con ờ, mong rằng sau này con có thể ờ, làm bạn với em và có thể tiến tới xa hơn nữa và con hứa là sẽ chăm lo tốt cái thứ cho em và có thể làm em hạnh phúc rồi cặp này về chắc ngồi nhau nhìn nhau cười không có ai nói gì đó thôi được rồi kéo kéo màn lên đi rồi chúng ta gặp nhau đi các bạn dạ em chào dạ lần tiên cũng có nãy dạ, em rất là sự dễ thương sao hãy cảm nhận về nhau đi <laughs> nói chung là lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em rất là dễ thương dạ. và nói chung là cũng ngồi với tưởng tượng của anh <laughs> em ờ, thấy anh như thế nào dạ em thấy anh thì cũng ờ, chững chạc à như anh á thì giờ công việc của anh á thì nói chung là đi làm rồi nhiều khi còn đi làm thêm nữa này kia nữa thì cái thời gian nói chung là nó còn rất ít cho nên nếu mà mình gặp nhau từng một hai lần gì đó thì em thấy như thế nào em dạ, có thứ bảy thông chủ... cảm được không dạ được à thứ bảy chủ nhật được bác sĩ ơi dạ đâu dạ. hôm lại bắt mặt ảnh coi tim ảnh đập thế nào <laughs> không hiệp mà thử ừ, coi ảnh khỏe không em mình lấy chồng mình phải coi giống coi đồ chứ em ảnh coi thế nào đâu em để qua lên đây để qua lên đây sao rồi em bắt mặt thử coi không có dạ, mập cũng nhanh lắm á dạ. thôi bây giờ à, sẵn đứng đó luôn đi à. đứng đó hát bài tặng cô gái luôn đi gây ấn tượng đi dạ nói chung thì anh thì cũng có à, thuộc mấy bài hát thì không biết em thích nghe bài tiếng anh hay là tiếng việt tiếng việt anh à. xích xích anh này cho nó cảm nhận tặng cho em bài mãi mãi đi đời bao buồn vui ngày tháng đưa ta về đâu người ơi nếu trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu nếu trong đời anh thiếu em từng đêm nhạc du tiếng hát chơi vơi hỡi em đời đã cho ta gặp nhau từ đây trái tim hào gầy những tháng năm chờ mong biết chăng lòng anh đã bao ngày người xin lắng nghe nay còn thêm anh muốn nói tình yêu đó riêng cho em anh qua chi cho nguyên, ta đứng nguyên, cho người ta quên vậy quên rồi thấy hình tượng thấy thương không nha một chàng trai mà đứng hát tình yêu mà không đúng, đúng, đúng à. bạn gái mình cái thương gì đâu bây giờ tình tình hình thấy sao vậy dạ. hả trong người dạ. thấy sao đỡ rung rồi anh nhờ có anh này cặp này hợp nè nắm tay cái coi cảm giác sao tay em lạnh để mà đâu bạn đứng lên bạn đứng lên đi thử xem <coughs> đầu nắm chặt tay nhau cảm giác như thế nào nha bây giờ hai người đứng nhìn nhau dạ. này hai người yêu chắc tôi phải đi theo quá trời ơi ông kia kia nắm chặt vô rồi hai người nhìn nhau nha mình có 30 giây nhìn nhau 30 giây bắt đầu hát lại đi hát lại coi nó sao xuyến không bắt đầu tình yêu đó riêng cho em một đời mãi không quên bài hát tặng em mỗi tình khát khao đời bao sông tố đời nhiều trống gai anh vẫn yêu tình yêu có em thôi đến suốt đời rồi được rồi rồi ngồi xuống à. đi <clears throat> Chúng ta sẽ có ba tiếng đếm để quyết định Một anh kỹ sư về xi măng có đổ bê tông được cô bác sĩ hay không Chờ xem ba hai một Hết thời gian À bây giờ là nắm tay thiệt anh à Nãy giờ mình nắm tay cảm nhận bây giờ bắt đầu là Bắt đầu từ ngày hôm nay Anh hứa gì với uh, bác đi dạ con hứa với bác là con sẽ cố gắng ờ, tìm hiểu và sẽ ờ, ờ, chăm sóc cho em và sẽ lo cho em đến khi nào mà em <laughs> còn không còn ra đây nữa Trời bác bác bác cho con hôn gái bạn gái dạ thôi không phải hùng á bắt buộc á bắt buộc á xin phép bác đi thôi không xin đi xin phép bác cho con hôn ờ. đây gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược bác nói không được kìa là hôn chưa được phải không bác không được thấy chưa làm lại nắm chặt tay nhau nắm chặt tay nhau ơi rồi bắt đầu hôn lại nè bác nói chưa được hôn lâu lâu chứ thấy sao dạ thấy sao nó khó thở khó thở không khó thở khó thở hay tắt thở đây là chiếc vé xem phim của Siri Box hệ thống 212 Lê Chiến Thắng các bạn có thời gian để xem phim tìm hiểu kỹ hơn ha chúc các bạn hạnh phúc rồi hai dạ, bạn nắm tay nhau thật chặt nha